rơi đâu đâu đâu nào đây nhà em rơi đây Đấy. tí nữa mình mình mới lên nhà chị Lai sau nhá ồ oh, đây à ở đây cho mọi người xem nào đây oh, như này à vâng rồi à, nhiên nhiên à? kiểu oh, đây, đây, sát thì nó lại ấy hơn ừ. cho mọi người là đây là nếp cẩm này à, mọi người nhìn rõ ra đây cẩm nhưng mà kiểu là ừ. sắt thì nó lại cho nó ấy quá nó, nó bóng rồi à. Đấy, à. à. vắng rồi các bạn Ok hello chào tất cả các bạn nhé Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Sa Trường Giang Vlog Cuộc Sống Vùng Cao à, Cũng khá là lâu rồi Gần một tuần nay thì à, Giang không à, lên à, sóng để chia sẻ cho tất cả Mọi người cùng biết về cái à, công việc thiện nguyện của Giang này Con chào ông nhá Lại nhà ông, chú chào con nhá Ai dạ, mình cháu ông nhà đó Mẹ có ở nhà không? Con chào bà nhá Vâng Chị Lai có ở nhà không bà? Ờ, Lai đi làm rồi ờ, Đi phán đường 19 Đi đi ờ, rừng hay đi đâu? Đi Đi phá thổ quả À đi ấy học quả cả à? Đi hái À đi hái hái thảo quả À Thế tối có về không ông bà? Về Tối về À tối tối mới về gì? Con à. ơi Thằng ơi Anh nhá Hôm nay thì lên là nhà Trộn mỗi đấy. con ở nhà đó à? mỗi con ở nhà đó à? cháu kia là đi học à ờ chợ không không đi uh, ờ, biểu không đi à không không không Ô. đi à ừ. Ô ờ, ơi. à có mỗi thằng cu ở nhà nên lấy bánh nên lấy bánh cho ăn này <laughs> lấy sữa này ok chả phải tin nào không hôm nay lên đây thì uh, mua cho các cháu là bánh bánh với lại sữa với lại kem đánh răng hộp đánh răng ừ. à, với lại là một chút kẹo ờ, cũng như là những cái cẩm nhỏ ấy cái số tiền này số tiền của của chị uh, ờ, Hôm trước mà còn nhắn tin cho Giang mà đợt trước mà chị cũng có ủng hộ cho nhà gia đình nhà em Vàng em Mỉ mà có làm nhà ấy là chị ở Quảng Ninh thì ờ, chị có gửi cho Giang là 500 nghìn đồng để ủng hộ cho gia đình chị Lai mà trong quá trình mà hôm trước mà Giang có ghi hình một cái video mà Giang có gửi cho chị Lai toàn bộ là cái số tiền mà của chị giấu tên ở bên Naui Uy là 16 à, triệu 100 nghìn đồng đó để chị có tự uh, sửa căn nhà lại nhé theo yêu cầu của chị giấu tên ở bên Naui thôi thì vì chị không không làm nhà nữa do một số vấn đề nó rắc rối về đất đai ấy Giang cũng gửi lại hết rồi thì là tùy chị Lai là muốn xử lý nào xử lý theo yêu cầu của các nhà hảo tâm ấy. thì hôm sau thì à, Giang có lên đây mình đang đào ao cái dự án mà mà mình <laughs> hay trêu các bạn là 10 tỷ đấy nhưng thực tế là cái dự án đó là số tiền mà được trước giao nhận của um, chị Mai Ngọc và một số còn thừa lại của các nhà hảo tâm à, cái dự án làm con đường nó còn thừa một chút thì đang uh, dồn vào để làm mô hình VAC cho mấy hộ gia đình đây thì đợi cái trời nắng sau khi mà cái ao nó khô cái thành bờ ao nó khô thì mình mới có thể mua à, vôi về bãi mà lại là mua cá về thả thì là cùng em dơ thì em dơ thì uh, lên đây không, không, không thấy ở nhà nữa để tí nữa mình vào trong kia để giang kiểm tra xem là trong ao nó đã khô chưa và liệu nước nó có ấy được không thì mình sẽ đợi một hai hôm nữa mình sẽ mua cá lên thả và có lẽ là cái dự án này mình làm xong thì cũng còn là các uh, quý của các nhà hảo tâm chắc là cũng không, không còn bao nhiêu đâu mọi người đây con gửi cho chị Lai nhá ừ. gửi quà cho các con để cầm nhá lấy bánh kẹo ừ. mua mấy bánh kẹo cho các cháu ăn có ờ, đang á coi rồi ờ. xuống một xuống xuống một cái cho ờ, cho ai cho số nhục nãy cho một chị gửi trăm à, ừ. nghìn đây sữa đây chia nhau không mấy cháu ừ. bóc ra bóc ra mà bóc ra ôi ừ. bóc ra Dạ, cũng tích, cũng tích rồi phải Ê, bôi ơi, xe em đừng Cái này kem đánh răng nhá, kem đánh răng lên bàn chải này Ừ, ờ. đánh răng nhá Trái là thỏa nát Chất, ừ đấy ừ. Con gái à, em không à? Ôi, chúng thờ Chúng nói gì? Lâu rồi là ngại quá ừ, Không đi học hôm nay à? không đi học à? Ừ. Hả? Không đi học à? Hay như nào? Vấn đề gì à? Lắm một chồng nữa không đi học À, theo đam mình nhà mình À, được à? ở ờ, làm cái này xong thì mới sang bên nhà thì không được vâng. ta sang xây nhà chị đây vâng, Thế ông bóc ờ, ông đưa ừ. cho các cháu đi Ừ, ông muốn Cháu này thì ờ, không, không cái thần kinh nó không được tốt đấy nên là cháu ít nói chuyện và cháu này nói được nhưng mà hôm nay thì chắc là ốm mệt Đấy, ông bà Thế ăn cơm chưa nào máu cho ông bà nào máu chưa Mình <laughs> ăn cơm chưa nằm mắt trong nó nó ta rồi đúng không chưa để cho cháu đủ cả ừ, để cho bà đây cũng là các cháu là, là anh em đến bên nhà chị Lai hết này Lai lại đi vắng nhỉ đi ấy thảo quả không à đi tận rừng à phá phá thảo quả phá cỏ à phát phát cỏ ừ. ừ. phòng phòng uh, tối là về cứ sáng đi là tối về à ông Ô, hôm nay mấy đi À hôm nay mới đi đây chị. Vâng. Đi vào trong đấy là sáng sáng đi tối về hay là đi mấy ngày không mới về? <coughs> chắc là tối về thôi. À chắc là tối về rồi, không biết ờ. rồi. Chị. À. Đấy, qua đây thì Giang cũng uh, xin gửi lời cảm ơn tới uh, uh, Ninh đã gửi cho gia đình. Uh, số quà thì Giang cũng mua kem đánh răng rồi số uh, thực phẩm đấy cái này để gửi cho gia đình thôi nó cũng không nhiều nhặt thì đâu còn mấy 500 nghìn nữa các bạn Tiếc là chị Lai là không ở nhà vâng, vâng. Giờ đang ở bên nhà mình đã là hú xí mà À đây à? Ừ. Ở bên nào không? Bên này nè. Bên nhà mình ơi. Đâu có thấy đâu Thấy ở bên kia Ôi dồi Cũng ờ, là ờ, bán thảo quả à, à, ông bán thảo quả Ồ oh. À, ra là ông bán thảo quả để để có tiền làm nhà vệ sinh đâu nhà đoạn nào làm đoạn nào không à? làm đoạn nào cho lên tận trên kìa à, thời gian này thì các bạn biết là là, là cái covid cả tên tình hình của giang cũng khá là căng thẳng căng thẳng luôn các bạn ạ thời gian này thì ở trên giang thì cái tình hình covid cũng khá là căng thẳng luôn hiện tại thì ở khu mà giang sống ấy thì là có gần 20 người mắc rồi cơ với lại là toàn tỉnh cũng khá là nhiều Đấy, đã lên tới Bắc rồi và cách nhà mình thì có vài cây số thôi. Tại là đã vào cái vùng không phải vùng xanh nữa mà vùng đỏ. Vùng hiểm đất đâu ông nhỉ? Đâu đâu? Ở đây. Thì uh, ờ, đang chia sẻ vậy là để cho mọi người biết là cái uh, việc đi lại ở trên giang cũng rất là khó khăn rồi. Còn không đi lại dễ dàng như ngày trước nữa. Đi lại <coughs> bây giờ nó ở tiêm là chết a đây gặp tổng thống dơ đây rồi để đi xem nào chào xếp dơ ờ, ôi giời ơi đi uh, tìm xếp dơ mà gọi điện không thấy liên lạc được hóa ra là xếp dơ là làm nhà vệ sinh ở đây cho nhà vệ sinh cho cho bác ở đây đang bảo là lên xem uh, dự án là ao chuồng nghĩa là anh em mình đi mua giống này không biết là À nhưng mà nó đợi cho bờ nó khô chưa? Đúng rồi anh ạ. À. Chào chị nhá. Bây giờ một mình hay mấy người làm? À, hai hai ba mình. À, hai ba người. À? Em vừa ở ngoài kia về. À. Đây có bể phốt bể phết gì không hay là chỉ có, thuê? Có. có chứ. Dạ. Giờ cũng giỏi phết nhỉ tay nghề biết xây dựng đấy không? Đấy đợt là nhà xong cho anh Giang thì em lại mày mò được cái này. À. à đấy mấy anh em nó đang xây cái bể dưới này đúng không? Đúng dạ. rồi chào nhá ờ chào anh em nhá ờ, chào anh à hóa ra là khua ừ. ai da khua này tay nghề lên phết nhở khua vừa mới học thôi hả khua thầy đây đang dạy khua mà ờ à, anh em định gọi cho anh rồi nhưng mà ừ. đang bảo là thôi thì đang bận việc mấy hôn để mấy hôn đá à. còn ờ, chưa đi chở vui cũng làm bể ba ngàn hay như nào ba ngàn hai ngàn ba ngàn ba ngàn hai ngàn thôi hai ngàn được không mày không ba ngăn thì nó ấy hơn tại vì nó lọc thì nó ấy tốt hơn cái này bể này không được hai khối đâu cơ cái này một mét một mét dưới mét dưới sâu, cao sâu cũng mét dưới nhưng mà sâu chẳng biết nó đến với mét dưới chắc không, không phải cần đến mét dưới lấy một mét mét hai hai mét dưới mà trên mét dưới thì là bể hai khối nó to quá to luôn hai khối nó bảo to thì cũng không, không hẳn là to cái này là xây cho cho bác nào bố à đây à con này mình làm bỏ rồi à. lũ em bỏ bên kia đấy ừ. bố đẻ đấy bố đẻ của của ấy à? của, của, của bố đẻ của giờ à? ấy giờ ừ, đấy không thấy à, chị Lai đi vắng hết nhà dơ nhỉ dạ, không biết đi đâu hết rồi em cũng vừa đưa đưa con đi học xong đi mua tí à, đây à? cho ông ừ. <laughs> chạy ra ngoài chỗ đợt anh em mua giường ấy à đây à lên gửi cho bà ít đồ xong là ờ, ấy uh, người ta gửi tiền mà mua kem đánh răng cái đồ vật vặt à. ăn lên cho gia đình ấy không thể nhà là gửi cho bà rồi đưa cho bà à. cũng được. Nhà, bố giờ còn ờ, nuôi được nhiều bò phết nhỉ? Bà có ba bốn con. Ba bốn con à? Ô thế là ấy rồi. Có mấy con. Ừ. Giờ này là biết được tay nghề à, xây rất là giỏi luôn đấy các bạn ạ cái đợt mà làm nhà em em bảng mỉ ấy giờ là có đi phụ bây giờ lên thợ chính rồi <laughs> ngoài thợ phụ nữa cái này là nhà tắm đây để là nhà tắm đây nhà tắm liền luôn nhà vệ sinh hay là như vâng, nào thế thôi à có nghĩa là mình làm liền luôn làm liền ừ. cho nó không không tách biệt ra đúng không Vâng. Không tách biệt là nhà, nhà tắm rửa ờ, khoảng 2 mét, nhà vệ sinh là một mét. Cái này là dơ là làm liền luôn. Và dơ đang làm cho bố đẻ của mình. Chứ không phải là làm làm cho ai chắc để mấy hôm nữa xem ờ, ấy nhỉ ao là đi mua giống anh em đi nhỉ ờ, ok thôi okay. Đào, nước nhưng là mà lạnh chứ. lớp mấy hôm nay lạnh quá lạnh chẳng biết nào sợ anh lên mà nó buốt buốt ủi nó đau tay lạnh lớp mấy hôm trước ở trên đỉnh này còn ờ, xương mà xương còn à? xương muối rơi rơi, rơi tuyết đi xuống không nhỉ Đấy, cái đỉnh Đó. cao cao này các bạn này cái đỉnh này lắm lúc đợt trước mà Giang có bảo em dơ là mình cũng muốn lên khám phá <laughs> chia sẻ mọi người mình muốn trèo lên cái đỉnh ngọn nhất kia kìa từ đây lên đấy là cũng phải mất nửa nửa ngày đây dơ nhỉ anh đi thì chắc phải mất một ngày cơ Đấy. Vâng. nhưng mà em đi chắc được đường... trong gần gần này tôi mà đi đến nơi đến kia là xa là cực kỳ luôn đấy khá xa đấy ờ. là cái uh, cá treo ở trên ấy xuống à <laughs> lai đi vào rừng để để um, làm thảo quả đúng rồi đấy đi phát phát cỏ hay là hay chắc đi làm cỏ ừ. đấy cũng uh, làm lèo lớp căng uh, thảm bắc luôn luôn nhé không đơn giản đâu Có bốn ờ, anh em ba anh em thì đang làm thế này Thế bảo ông ờ, bán thảo quả được ít tiền Xong rồi xây nhà vệ sinh Thế bảo thế là giờ làm đang làm đấy bảo sao gọi điện không được thì ờ, ấy quá thì tôi tí định vào trong kia kiểm tra thì ông bảo a à, thế sang bên này thì thấy giờ đang làm bên này thì uh, chắc mấy uh, đấy Ờ, để khi khác đi để cái khác đằng nào mình ờ, ấy mà nếu mà nó đã ổn định thì khi khác hôm nào em xuống dưới đó xong là đi mua giống cùng anh em ờ xong là em đi alo xong là xuống uh, bảo anh đi mua giống nhá vâng. xong xong là về thả ờ để là nó nắng nắng ấm ấm nó lạnh quá lạnh sao đâu mà cái này nó cũng nắng thì mà nắng nhưng mà thời tiết nó lạnh em sợ là mua về mấy hôm nó lại chê hết ờ, đây, còn vẫn còn ở ở trong ấy vẫn còn cái ao bên kia nó cũng nổi ừ. hết rồi cũng trên lạnh kiểu lạnh quá ờ. cũng nổi hết thời tiết năm nay nó khác hẳn năm ngoái ờ. thì ấy là nó, nó nó cũng lạnh ấy, thì chắc là Giang cũng bảo bạn với em dơ là chắc vài hôm nữa để nó nắng ấm rồi thì em dơ sẽ gọi điện cho Giang và xuống nhà Giang để hai anh em đi xem mua giống về thả cái cái nắng thì nắng rồi nhưng mà thời tiết mấy hôm nay nó lạnh ừ, này. lạnh nó buốt quá cái này là lên nhà chị Lai ấy, thì uh, à, rằng không gặp chị là chị thấy uh, bố của uh, em xưa là bảo đi rừng làm thảo quả không ở nhà nên là Giang thôi gửi à, cái cái cái ấy là đồ cho cho mẹ của của chị Lai đang ở nhà cùng các cháu ở nhà ấy sau đó ý định sau đó mình muốn lên kia cùng em dơ thì sang bên này gặp em dơ em đang làm nhà vệ sinh đây cũng khá là giỏi đấy vừa làm cho bố mẹ này, làm cho gia đình này. chắc là video ngày hôm nay thì giang cũng xin à, phép được khép lại đây thôi thì để khi nào mà đó giang bắt cái cá lên thì mình sẽ cùng em dơ lên thả cho mọi người để mọi người à, biết về cái, cái à, dự án mà mình làm cho bà con cho mấy hộ gia đình khó khăn đây này để có thêm con cá ăn để cải tiến bữa ăn không ạ nếu mà sau này có phát triển ra được bán được thì tùy mọi người như <laughs> thế nào thôi Ok à, nếu các bạn thấy video của Giang hay thì nhớ cho Giang một like một chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh à, nhấn vào nút chuông thông báo để nhận video mới nhất sau khi mà Giang lên đăng tải lên kênh à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé Bye bye